Oh my God, you're so sweet. Hello. Oh. Hello, teacher. Yeah. Yeah. Have Kang Gu Kwang the earliest person in class. Teacher. Hello, Hu Gui. hello, Mommy Kang. Yeah. Do you have anything great today for the class? <laughs> you, Hello. hello, hello, hello, class. Oh, who is who is crying? Who is crying? Hey, somebody who's who is crying. Hey, somebody who is crying. Yeah, I heard somebody is crying. Everybody. Look at this, look at that. Hey, hey, hey, hey, hey. So, if you are ready, please raise your hands by your icon to let me know that you are ready for the class. Hey, you put the camera in the feet. <laughs> yes, thank you, Nguyen Guan. Do, do you like my new hairstyle now? Hello, teacher. Come, come in. Hello. Yeah, I'm here. I'm here. So let me see. Um, I'm looking at Vũ Tuấn Anh à. Hello Vũ Tuấn Anh. Để nó cũng được chứ. Hello Tuấn Anh. Yes, okay. You the new one. Yeah. Uh, Vũ Tuấn Anh là bạn mới đúng không? Con hôm nay mới tham gia buổi đầu tiên ạ và con cũng chưa à bạn bạn bạn uh, bạn chưa bạn bạn chưa bạn chưa nói được nhiều đúng không ạ bạn chưa nghe dạ được vâng. đúng không ạ à, vâng thế thế chị hỗ trợ ừ, cháu cho em nhé tại dông thì chút nữa thì em sẽ gửi trên nhóm link tổng hợp các bài cho con nha bởi vì hôm nay em thấy vâng bạn mới quá con mới là con cũng chưa có vốn từ nhiều con mới học ông nói về gì nhỉ sở hữu đúng không mai Xin chào cô giáo Quân Quốc Anh, con tham gia buổi đầu tiên, con học lớp 2. Yes, okay. Thank you. Okay, I will see tuần này. Yeah, how about? Ờ. Tinh Hoàng Bảo. Oh my god, look at her. Hey, who is drawing on my board now? just drawing on my board now? <laughs> oh. Ờ. Okay, yes. Today we have a new. Hello, teacher. Hello, good evening. Okay, yes, because our class is so crowded today, so I need to mute oh, okay? Today we have a new friend here. His name is Vũ Tuấn Anh. Hello Tuấn Anh. Hello class. Tuấn Anh hello các bạn à con. Yeah. Dạ. Tuấn Anh. Yeah, dạ, and Hello teacher. Yes, dạ, hello everyone. Hello everyone. You talk. Hello everyone. Yeah, good boy. Thank you. Đó, Tuấn Anh nha. Hôm nay bạn Tuấn Anh bạn mới nha. Cho các bạn giúp đỡ Tuấn Anh nha bạn Quang Anh lớp 2 này bạn nào mới đi học nào bạn Quốc Anh cũng mới đi học và xong đây toàn các bạn mới đi học tên Anh thế đúng không đúng không <laughs> okay great we just have the five minutes five minutes more we just have the five minutes more okay Nguyễn An Phú what do you want to talk to me what do you want to talk to me An Phú <laughs> do you have something to talk to me? Okay, and who can you turn on the mice? <laughs> yeah, all the class, all the class, yeah, look at this. If you are ready, raise your hands. I see that Hoàng Tú Phương raise your hand. Đinh Hoàng bảo yes, An Phú. Okay, An Phú. Um, do you see? Yeah, do you see? Pantado has a a, a big event called Super Kids the Moon. Do you remember? No. Yeah. All the class, hello boy. Yes, we have the game. Uh, we have the event called Super Kids the Moonlight. À uh-huh. ha. Anh Phú nghe được cô không? Can you hear me? Yes. Yes, okay. Hôm nay mình uh, thử random một số bạn nhá là xem là An Phú người có chất giọng tiếng Anh cực kỳ tuyệt vời. Rất chăm làm bài tập nhưng mà chưa thấy thi event. À. So, <laughs> what is the reason? Cô rất là chờ bài của các bạn đi, Còn các bạn học giỏi thôi, như là ở trên lớp bận lắm đúng không? Trên lớp bận lắm đúng không? Yes. Uh mm-hmm. -huh. Ui, tai nghe không nghe được. Ui, tai nghe không nghe được. Here, here. Okay. We need to end unpin. Yeah. Cả lớp nha, hello nha. Bây giờ cô mới đọc bắt chat nè. Bây giờ cô mới đọc đến bắt chat. Wow, các bạn hôm nay Yeah, nào các bạn có còn nhìn thấy bảng đen không? Có bị bảng đen không? Không bị đen nữa. Ờ, thầy Vương cho mình làm câu hỏi với cả thầy trong pin cái video của mình lên nhá. Gắn video của mình lên, đúng không ạ? Vâng, vâng, vâng. Ừ, bây giờ thầy đang gắn video của thầy lên cho nên là mình không thấy mình đâu hết ạ. No. Okay, now look at this. Hôm trước, hôm trước đúng không? Mình ôn lại một chút nha. Hôm trước cô có dạy cho các bạn về việc diễn tả một vật và sử dụng tính từ ở đằng trước nó, đúng không nhỉ? Ví dụ là mình có và ở đây mình có hai loại tính từ, đó là tính từ sở hữu này và tính từ thường đúng không tính từ sở hữu thì hôm trước mình có rất nhiều mình có đi mua kem xong mình đi uh, chia kem đúng không mình đi chia kem cho mọi người có của tôi này của bạn này hoặc là của các bạn này đúng không nhở rồi đây ôn bài một tí bởi vì chút nữa mình học cái mới à, mình có của chúng mình này của họ này của các bạn này của anh ấy của cô ấy và của nó đúng không và chia kem cho rất đều ok và hôm nay cũng như hứa với các bạn ý là mình sẽ học một số các cái tính từ mới một số tính từ mới thì hôm bữa là mình có học về gì nhỉ hôm bữa mình có học về màu sắc rồi hôm trước là học có về màu sắc rồi có học thêm uh, à, brown orange purple ok we study about colors and how to describe the thing here that in their color. Chút nữa là mình sẽ kiểm tra lại cái này nhá. And now I want to show you some of uh, positive adjective here. Cô sẽ cho các bạn xem một số các cái tính từ nhá, một số tính từ này mà đối lập nhau. Okay à cô sẽ tắt chat ừ đúng rồi yes cô sẽ cho các bạn xem một số tính từ đối lập nhau <laughs> the first one big big big okay the first big so big còn tiếp theo next small. Too small. Okay. One more time. Big. Big. Small. Small. So, bé cô sẽ mở chat nha. Thì uh, các bạn cho cô biết là what is this? What is this? Now, what is this here? ball is a ball big no i i i want to ask you uh, what is this here what is this ball exactly ball nào bây giờ xin tắt chat này <laughs> tắt chat không là không học đủ nha big nào ball big à bây giờ bóng to có bạn bảo là ball big cô vừa xem là ghi là ball big thì bây giờ phải ghi như nào we have uh, a, a hôm trước vừa học rồi tính từ thì đứng trước danh từ đúng không đầu tiên là quả bóng này một đúng không à, a ball a ball một quả bóng a ball yeah có đang nói cái quả to này quả bóng rổ này và nó thế nào nó thế nào nhở nó rất là big big big very big nào nó phải big ball a big ball một quả bóng lớn ok và đây là một quả bóng lớn this is a big ball yeah this is a big ball now comment bây giờ, bây giờ đọc lại nha read after me this is a big ball one more time this is a big ball. Yeah, look at the picture. It is a big ball. Now, tương tự. Okay. We have the small one here. What can we say? We have the small one here. What can we say? Chúng ta có thể viết như nào nhỉ? Để diễn tả cái quả này nhỉ? Để mình miêu tả nó. các bạn comment cho cô là cô vừa mở chat nha. Small bowl, small bowl. Yeah, exactly. Yeah, small bowl. This is, this is what? This is, is a small bowl. Okay, look at the picture. Look at the picture here. This is a big ball. And this is a small ball. Okay, now raise your hands, raise your hands. Mm -hmm. Raise all your hands here. Mm -hmm. And I need to call someone. I need to call someone. Yeah, Hi. Hi. Băng. Look at this. I want to see Whose will? Whose will? Okay, whose will? Who can? Trần Khang đâu có xem vào. Okay, Khang, Khang. Okay, Khang. Con nói đi. Okay, Khang. Can you hear me? Big ball. Big ball. Full đi. sentence, please. Full sentence, please. This is a Small, small ball. Okay, à, okay. Do you see my mouse here? Cô có nhìn thấy cái chuột của cô không? Big. Big, okay. What is this? What, what is, is this? this is my my this E Z E O B. Big what? Ball. Cái gì cái gì to? Cô gọi nha. To. Z E O big ball. Yes, this is a big, very, very, very big ball. And next, ừ. <laughs> okay, the, the next to the big ball is. The mm-hmm. thing is next to the big ball here. What is this? Con nói cho cô biết. Can you can you show me what is this? Is it this? This is a small, small ball. Yes, This is a small ball. Okay. <laughs> okay. All the class, come on now. All the class, raise hands. Okay, put up your hands like me. Okay. This is the big ball. and this is a small ball. Okay. Big. Okay, con diễn tả cho cô nào. Big bowl, Big bowl. Ball. Ball. Ball. Baseball. Okay, and marble. Okay, now where's big? Where's big? Marble. Okay, good boy. Big ball and small ball. Okay, big Big. Okay. How much you love me? Very, very big. Okay. Con yêu cô như nào không? Very, very big. Hmm. Oh, okay. <laughs> I love. I love you, you so much. So, meet now. <laughs> okay so now so we have a game ok bây giờ cô sẽ cô sẽ có cái game này đúng không bây giờ cô sẽ kiểm tra khánh nhá em có đúng không nhá bây giờ con sẽ trả lời true or false đúng hay sai ok sẽ dựa vào sẽ dựa vào các bạn nhá các bạn là nhìn cho cô nào sẽ dựa vào bây cô sẽ mở chat cho các bạn ok sẽ dựa vào hành động của cô to hay nhỏ để xem có đúng hay không nhá ví dụ cô với cô nói là to nhưng mà cô lại để là nhỏ con lại diễn tả là nhỏ thì con phải diễn tả pose oh, sai đúng không à, ok nào hiểu luật chơi chưa đã cả lớp hiểu luật chơi chưa rồi ạ okay. dưỡng dưỡng dưỡng bây giờ chưa ra tiếng còn đâu this time I nào bây cô mở chat rồi nhá ok one two three nè one two three big big very very big is that true or false đúng hay sai true or false false exactly false đó bởi vì sao cô nói là big nhưng mà cô lại rất cô lại để cái tay là small ok <laughs> yes ok oh, cả lớp đúng rồi tốt lắm Thank you, thank you, thank you so much. And next, nhớ nha, we have the big, very, very big and small. Very, very small. Okay. This is a big bowl. This is a small bowl. Nhớ nha, khi học thì mình sẽ có body language, mình sẽ miêu tả nó để nhớ nha. One more time. Other class, raise hands, put on the hand. Okay. This is a big ball. This is a small ball. Okay, <laughs> good. Thank you. Next. Chúng ta đã học được hai từ liền một lúc ở đấy. Nhanh chưa? Uh ừ -huh. Next Aha! Look at this! Look at this! Okay. Do you know about the animals here? Do you know about the animal, the animals here? Do you know the animals here? What are these? Yes. What is this? No, no, I don't think that. What is this? Which animals? Animals? No. Con gì? Animals. Which animal? Hiêu cao cổ. Yeah, I know that in Vietnamese we call it hiêu cao cổ. But <laughs> we have the English class now, so I need you to taste the word. Có bạn nào biết cái từ hiêu cao cổ viết thế nào không? Comment cho con nào comment cho cô nào This is yêu cầu cổ. <laughs> Oh my god. No, you don't know how to write out this. Ok, cô đang chờ xem nào có bạn nào biết viết không? Giờ giờ giờ giáp. Oh, giraffe. Ok. Nào, yeah, có một bạn, có một bạn comment rất đúng. Bạn Quỳnh Anh đúng không? Giraffe. Ok, good. Yeah, giraffe. Giraffe. Ok, giraffe. Khánh Ninh lớp 1, giraffe. Hu hu. Ok, tốt. Ok. This is a tall giraffe. Giraffe. Giraffe. This is a tall giraffe. OK, I will cut the chat here. Ừ, cô phải tắt cái chat trước để cô gọi một bạn nhá. Ok. Who can? Who can? Bạn nào nhờ Bạn nào? À cô thấy bạn Thanh Thúy, bạn Thanh Thúy đâu rồi? Thanh Thủy hay Thanh Thúy đây. Ok. Thúy Thúy, Thúy hay Thủy nhờ cô đang gọi con á. ô bạn ấy không mở mic <laughs> bạn uh, nào nhờ bạn nào đó nhờ thúy có mở mic không Thì có mở được mic không không mở được ok cô thấy bạn khánh vân này khánh vân khánh vân à. Astron Miu Phạm Kim Thanh yes Okay, Phạm Kim Thanh, can you? Rồi mình mở ừ. mic rồi. Yes, okay, <laughs> great. I see you. Cô bảo đọc cái gì? Con ờ, con ở ờ, đây, cô đây, cô đây, cô đây. Can see you. Yeah, I can. Yeah, cô nhìn thấy rồi. Con có nhìn thấy cô không? Có. Mic đâu? Học đi. Không có. Okay, great. I see that you are the new student con học sinh mới à vâng vâng, vâng ạ à ok, sao thế sao thế what's wrong what's wrong with you sao thế thấy hai mẹ con đang ngồi học <laughs> ok nào cô sẽ hướng dẫn nhá đây là bạn giraffe ok bạn giraffe bạn hiêu cao cổ so bây giờ bạn ấy rất là cao thì bây giờ con tả bạn ấy như nào Oh my girl. tôi là bây giờ cứ random xem là lướt qua một cái xem là bạn nào nhỉ? Bạn ừ. Hiệp đi. Ok Hiệp. Ok. Có lần nào lần nào cô random là cô cũng bấm vào Hiệp ấy. Hiệp ơi, hello. Hello. Yes, okay, my boy here. Do you know the word giraffe? Yes. Yes, can you spell it for me to write down? class. Oh, yes. Okay. Um, G. G I A F F E. G I A A. Yes. A. F F tự nhiên là thiếu thiếu ấy hiệp ạ như thiếu thiếu sao ấy thiếu thiếu cái gì ấy con ơi thiếu chữ gì nhỉ đây cô sẽ viết lại cho con nhá ok cô viết lại cho con một trí nhá ok we have the word G rap Yes, exactly. Now, how is the giraffe here? How? Up. Up, tall or short? Tall. Tall, okay, tall. How many giraffe here? How many giraffe here? One. One, okay, we have the word er, and we have the sentence, this is a tall giraffe. Okay, giraffe. Okay. Can you? Okay. What is this? Giraffe. Yeah, giraffe. Full sentence for me, please. Cả câu nào? À, cả câu nào? Diễn tả nào? What is this? This is a giraffe. The giraffe okay. tall. Okay, and we need to call it in one sentence. The only one sentence. Sentence là gì ạ cô? Một câu, sentence. Đây là một con hiêu cao cổ đúng không? Con vừa nói là đây là một con hiêu cao cổ và con hiêu cao cổ này cao đúng không? Thì bây giờ mình sẽ gộp hai cái câu ấy vào thành một câu duy nhất. Đó là đây là một chú hiêu cao cổ rất là là cao đúng không rất là rất là cao ấy thì bây giờ con sẽ nói là this is a tall giraffe có phải là nhanh hơn không yes yes oh, okay one more time what is this It's, this is a tall giraffe this yeah. giraffe <laughs> okay okay one more Uh, what color of this? What color? This giraffe is oh, yellow, uh, yellow, yellow and brown. Brown. Okay. I will write down for you. This is a yellow, yellow and brown giraffe. Giraffe. Okay. đây là một con ờ, một bạn hiêu cao cổ màu nâu và màu vàng đúng không thế có nhìn <laughs> ok thế có phải là nhanh hơn không đúng không ạ ok thank you hiệp and now one more one more một bạn nữa nào hôm trước thì hôm trước thì dỗi không không gọi à, hoàng tú phương có cái cái cái raise hand hay quá <laughs> oh my god đâu xem nào oh hello teacher Yes, hello, Huang Tu Phương. How could you have the puppet in the hand <laughs> like that? Yes. Can you show, yeah, can you show me? <laughs> okay, great. So, uh, what animal is this? It's monkey. Monkey, great. So, is this tall or short? Oh, okay, it's short. Because, because, I'm very short. and, and more. Okay, great. And when you want to describe a monkey which is short, so how can we say? Khi mà mình muốn diễn tả một cái bạn ờ, bạn bạn khỉ mà bạn ấy thấp thấp về thì mình sẽ nói một câu như nào? This is a short monkey. Great job. This is a short monkey. Wow. Nice. But I don't like monkey. Yeah, you don't like monkey? Why? Because monkey is uh, very dirty. <laughs> this is <laughs> what, what, what do you think that monkey is very dirty? <laughs> yes, I don't ờ, bây giờ cô sẽ mở chat xem nào who who don't like monkey <laughs> like phương comment for me who bạn nào không thích khỉ who who là comment for me mi mi oh my god rất nhiều bạn rất nhiều bạn giống phương trà phương được ủng hộ quá cơ đầy nhất bạn nhá nhất là nhất bạn luôn đấy ok nha yeah. yêu quá round dirty and now another reason có lý do khác ở ngoài dirty bẩn ra and, and ugly huh what what what ugly ugly, ugly. yes because dirty and ugly look you <laughs> you think that the monkey is dirty is dirty and ugly. <laughs> oh my god, my girl. <laughs> okay, this is a. I think that is. Yeah, but but but but but this a beautiful monkey. Do you think that? Bạn no. monkey ở trong hmm? có xinh không? Oh yes. Yeah. Is monkey bingo because, because monkey here is play the bingo. Đó là okay. con chỉ con từng chơi trò chơi bingo không? À yes of course. Chuẩn. Thế bây giờ là mình sẽ thay vì từ agree nha cô, chưa muốn dạy từ này, cái từ agree nó hơi xấu đúng không? Nên <laughs> cô sẽ dạy cái từ beautiful. Ok. Được không nhỉ? Hôm nay cô sẽ hôm nay là bạn Con biết mà. Ok, the beautiful. Ok. This is the beautiful. Dạ, dạ, dạ. The beautiful. Beautiful beautiful nha chứ không phải là beautiful đâu nha rất nhiều bạn đọc là beautiful cho nên là cô lại phải nhấn mạnh cái từ này no more beautiful here ok <laughs> this is a beautiful no. monkey Ok, thank you Hoàng Tú Phương. Thank you Hoàng Tú Phương, con rất là nice. Hôm nay Hiệp với cả Phương rất là nice. Nào, bây giờ cô Atolai Monkey rất nhiều bạn ủng hộ. Trời ơi dạ cô tạm tắt chat đi nha chút nữa lại mở tiếp này thank you phương à phương phương tắt mic cho cô nha tại vì cô đang không tiện tay nha cảm ơn phương nhá ok nào bây giờ we will uh, đọc lại nha ok read again this is a tall giraffe hôm nay là không phải học mỗi cái cái cái từ tall và short đâu chúng mình sẽ phải học thêm uh, mấy cái từ nữa đúng không nhỉ bạn này là bạn yêu cao cổ đó This is a tall giraffe. One more time. This is a tall giraffe. Mm. And this is a short monkey. This is a short monkey. Mm -hmm. Khi mà mình muốn diễn tả một vật, một uh, con vật hay gì đó, một sự việc hay con người gì đó đấy, thì mình sẽ phải sử dụng tính từ đúng chưa nhỉ để chỉ đặc điểm ờ, ví dụ là tall này hay là short này đúng không như cô là cô rất là thấp đấy cô thấp lắm cô chỉ có một kết một mét năm chín rồi đấy là cô rất là short luôn cô ngọc này ngọc is so short đấy. ok tall short thì mình sẽ diễn tả đặc điểm được không nhở rồi và đứng trước là à, đứng trước một danh từ đó tính từ đứng trước danh từ thế thôi nha tiếp tục next okay we have two girls here We have two girls here. Okay. We have two girls here. Mình có hai bạn gái ở đây. Nào. Can you can you comment for me the differences between two girls here? The difference. Okay. Các bạn có thể cho cô biết là sự khác nhau giữa hai bạn này không? Comment comment. Ái chà trời, thông minh quá trời ơi. Nào, cái gì đây nhở? Các bạn trên livestream sao? Các bạn trên livestream sao nhở? Cô <coughs> Các bạn cho cô biết nào, can you show me the differences between two girls here? Tóc. Tóc nào, tóc là gì? tóc là cái gì đây hôm trước dạy ui dạy hai bài my body rồi vẫn bảo tóc vẫn đây biết rồi cái gì ngắn cái gì dài cái gì ngắn cái gì dài tóc hair ôi nhưng rồi rồi chính xác không phải hair mà là hair hair thôi nha tất cả cái đống ở trên đầu cô đây này ok người ta gọi là hair đen xì <laughs> ok yeah my hair mình không có hair đâu nhá bản chất cái từ hair nó đã là số nhiều rồi chưa nó đã là một bộ tóc rồi Thế cô sẽ ghi ở đây hair good hair chúng mình có tóc uh mm-hmm. -huh. but but now we have a long hair a long hair and a short hair Ô, bây giờ cô sẽ tìm một bạn short hair và long hair nhá. Cô muốn là cô muốn là bạn Ngân à, bạn Hân à. Bạn Hân đâu? West Hân, Ngọc Hân. Yeah, hello. Hello. Yes, okay. Hello Ngọc Hân. This is the first time I see you in the class. Đây là lần đầu tiên con cô thấy con đây con học bao nhiêu buổi rồi Hân? Hello. Dạ một tuần rồi ạ. À một tuần ba buổi. Ờ một một tuần one week. Ba ba buổi ok hơn. I I want you to show me. I want you to show me. Um yeah. Do you have the shot here? Con có tóc ngắn hay tóc dài vậy hơn? Short hair. Okay. What color of your short hair? bởi vì các bạn nhìn thấy con á what color of your short hair what color màu gì nhỉ black black okay black and uh, cô sẽ hỏi thêm một bạn nữa là bạn uh, bạn để là iphone này như là bạn quốc anh đúng không ok quốc anh nào Dạ. Ok, hello Quốc Anh dạ. đúng không? Dạ. dạ. Are you Quốc Anh? Có phải Quốc Anh không hay là What's your name? What's your name? My name is Cô chắc hỏi con tên gì ấy? Con My name is Quốc Anh. Sao sướng sướng này. My name is Quốc Anh Quân yeah, dạ, quên trời dạ, quên. okay my name is dạ, Quốc Anh. Quốc Anh is yeah. Quốc Anh nha. Okay. Uh, how about your mother? Does she have short hair or long hair? About your mother. Your mother. Mẹ con kìa. Does she have short hair? Long here con ý thức con ngắn này <laughs> Ngọc Hân có hiểu cô đang nói gì không? Ngọc Hân có hiểu cô đang nói gì không? Cô, này, cô, cô hỏi thì con có hiểu cô đang nói gì hay không thì hiểu hay không thì nói cho cô biết. Dạ. Yeah. Dạ, dạ, không. không. Không đúng không? Thế bây giờ cô sẽ nhờ bạn dịch Điều cho con nhá. Bạn ừ. Ngọc Hân có dịch được không? Yes. No. No. Thế bạn nào dịch được câu cô vừa nói nhở? có mở chat đi xem nào đâu các bạn uh, uh, cứu trợ cho hai bạn nào mi mi mi mi hà an ngọc anh Doodles Hoàng Tú Phương Mi Võ Minh Khang ok đấy thấy chưa các bạn ấy chỉ cần mở chat lên thôi là các bạn <laughs> nào đây cô sẽ gọi uh, xem nào Nguyên Thảo xem là ai đây Nguyên Thảo là ai ta dạ, không tìm được nguyên thảo. tôi biết thành long là dài. Construction. Ok. Hello Nguyên Thảo. Hello. Hello Nguyên Thảo, can you hear me? Ờ, ở đâu vậy? Oh, bạn Nguyên Thảo, bạn Nguyên Thảo. Dạ, yeah, Nguyễn Thảo ơi. Dạ. Ok. À, con có dịch được câu vừa nãy cô hỏi Quốc Anh không? À, cô đọc lại câu đấy được không ạ? À, uh, does does your mother ừ. have long hair or short hair? mẹ mẹ tôi có một mái tóc dài ạ à, ờ, câu hỏi thôi câu hỏi thôi cô ý của cô là hỏi quốc anh là mẹ của bạn ý uh, có tóc dài hay tóc ngắn ok yeah does she have long hair or short hair yes so quốc anh your mother yes. has your mother has long hair or short hair long hair long hair okay thank you Yes, we have long hair now. So <clears throat> where's me? Okay. Cô đang pin bạn nào nhỉ? Cô đang pin bạn nào đây? Okay, we have we have here we have um three cô ấy đúng không nhỉ she hôm trước vừa học rồi nếu bạn nào mà học uh, buổi thứ uh, à có các bạn có thể tắt mic cho cô nhá she has long hair đúng cấu trúc chưa she has long hair and next to her she has short hair right she has short hair She has short hair. Nhớ nhá, cái từ cái từ hair đã biểu tượng cho việc là cả mái tóc của các con rồi. Cho nên là mình không cần phải ơ hay là thêm uh, số nhiều đâu nha. Ok. One more time. She has a long she has long hair. Okay. She has long hair. Cô ấy có một mái tóc dài. And she has short hair. She has short hair. Cô ấy có một mái tóc ngắn. Ok. Dễ thôi mà, dễ thôi mà đúng không? Ok, Trần Nguyên Khang. yeah à? next nào next hôm nay mình đã có vừa nãy giờ mình học những cái cái gì rồi nhào mình học là uh, <coughs> big and small đúng không mình học là tall and short uh ờ -huh. long and short and now we have nào bây giờ mình lại mở chat tiếp nào next mở chat nào bây giờ chuẩn bị comment cho cô nhận điểm khác nhau the differences between cũ và mới ok what is this cái gì cũ và cái gì mới đây what is this what is this cái gì cũ và cái gì mà bạn nào lại spam đây house chính xác house không spam nhá Yeah, oh, cool new mới. Okay, we have. Bây giờ mình phải biết là cái gì đã. Okay, House. House. House. Các bạn biết từ này không? Do you know this word? Yes or no? House. Okay. H O U S E. House. One more time eight o u s e house ok bây giờ lại một bạn nữa có xung phong không có có dám xung phong không nào trời ơi để cô diễn tả nhá this is this is nào bạn à, bạn à, bạn nào nhờ bạn nào ta bây giờ cô xem một vòng nhá cô xem một vòng các con bùi minh hiếu nào ok minh hiếu ok hello minh hiếu hello teacher hello so <clears throat> can you see the screen oh how old are you now how old are you now hiếu I six years old you are sick just sick just six years old oh my god you too young <laughs> ôi bạn này trẻ quá bạn này nhỏ quá rồi mà sao lớn quá vậy <laughs> yes okay now so look at this house which is old and which is new this is old and this is new this is the left or the right the the right is the right. new. Yes, the right is new and the left is old. So can you show me the full sentence? What this is, this is a old house. Yes, of course. This is a a or an. Nào, a or à, an. Ơ hay là ân nhỉ? Đoán đấy. Ân un of course un our house bởi vì đứng trước cái tính từ này là từ chữ o đúng không chữ o trong tiếng việt đấy o đó là một nguyên âm vì vậy mình sẽ dùng từ ân nhá cái này thì dạy sau nhá rồi bạn tốt lắm this is an old house and the next the next to it new house okay o or an an oh why a ờ, thôi this is a new house tuyệt vời thế bây giờ mình uh, bây giờ lại lại lần nữa nhá do you have a new house no i have an old house yeah you have an old house à cô chỗ này cô thiếu chữ is đúng không chỗ này là cô thiếu chữ is với cô đánh uh, thiếu này đấy cô đánh thiếu chữ is nha cô Ngọc nhá rồi tiếp tục bây giờ cô xóa bảng đi một tí nhá con sẽ trả lời luôn cho cô cái này nào ok fat and thin hmm. nhớ cái bài hôm trước mà Alice ở xứ sở kỳ diệu luôn nhỉ Alice in Wonderland ấy có cái đoạn 15 giây mà bạn Alice xong thì hỏi bạn mèo màu hồng với màu tím á, là là đi đâu đi đường nào để tìm bà hoàng hậu ấy đấy thì là có cái bạn mèo rất là bự và có một số bạn biết một số bạn không biết cái từ này thì hôm nay cô sẽ dạy nhá những uh, bạn mà mập những cái thứ mập mạp này những bạn mập mà mũm mĩm như cô ngọc ấy ok mà có baby chicken we call fat ok mập mạp mũm mĩm ok are you fat bạn bạn có mũm mĩm không? Không, không con hơi mím. Hơi mím một tí. <laughs> ok, thì bây giờ nha. Uh, this is This is a, a fat, fat boy. Boy, of course, this is a fat boy. And uh, now thêm một tí nữa. What is uh what color of hmm, her uh, uh, his shoes? Kiểm tra một chút. What color of his shoes? Giày, giày. This, uh, this shoes is yellow. À, uh, this shoes. À, bởi vì có hai chiếc đúng không? À, uh, yellow. So, thì bây giờ cô sẽ ghi là he anh ấy có đúng không? He has yellow shoes. Anh ấy có những chiếc giày màu vàng. Được chưa ông Hiếu? Tiếp tục nào, bên cạnh nào. Dễ chưa? Bài này dễ quá đi. Tiếp nào. This is a teen boy. Teen, teen, teen. Teen, teen, teen. Ok, teen, sở. Các bạn nào luyện cho cô nào? Sở. Teen. Teen lưỡi để ở giữa hai răng phở phở phở phở rồi xin xin lại sợ tin <laughs> xin tin xin thank you xin xin nào con tưởng tượng các bạn nha các bạn chuẩn bị nào luyện âm cho cô luyện âm cho cô nha mình không phải học nhiều từ nhiều cấu trúc làm gì cả mình luyện âm trước ok yeah. Dạ. lưỡi để ở giữa hai răng ok đặt được chưa nhỉ rồi lúc mà phát âm bật hơi ra ngoài và thụt lưỡi vào ok xin xin xin xin oh khác chưa khác chưa các bạn thấy không không phải ai cũng được dạy cách phát âm đâu nhá ok xin in đó bây giờ con nói thank you cho cô nào thank you thank you thank you thank you khác không khác từ thank you chưa khác quá đi tốt lắm con nào xin đó là gầy những bạn mà um, mảnh khảnh đấy mảnh khảnh uh, nuột nà đó ok mấy bạn mà mảnh khảnh đó thì các bạn mà phải ăn nhiều hơn đấy <laughs> ok nào ok con nào cả câu cô nào full sentence the thin boy it is a thin boy okay what does he has what color of her shirt her t uh, what color of his t-shirt his t-shirt his t-shirt is blue okay so we can say he has a blue t-shirt and nào bây giờ còn cái gì nữa nhỉ bây giờ câu hỏi luôn là đôi giày luôn nhá and what color his shoes green green okay great and green shoes tại sao ở đây không có chữ ơ tại sao cô lại không để chữ ơ ở trước shoes tại sao nhỉ cô học viết sai à? has two two two two shoes đúng rồi chính xác bởi vì nó có two shoes ở đây cho nên là cô không cần phải dùng từ ờ uh, nữa đúng không chuẩn men tuyệt vời học mà phải hiểu phát âm được lại còn chốt được cả ngữ pháp với cả cấu trúc như này thì trời con bố nào mẹ nào đấy ừ, bố con tên là bố tuấn mẹ con tên là mẹ huê <laughs> nhá tuyết dương nhá <laughs> ok tuyệt vời tuyệt vời yeah so we have this is a fat boy he has yellow shoes and this is a thin boy he has a blue t-shirt and green shoes đó tức là mình có thể diễn tả được các bạn ấy đang mặc gì bạn như nào rồi đúng không quá dễ rồi, yes, okay. This is the end of the class now. This is the end of the class now. Tại vì là mình học muộn một chút cho nên là mình kết thúc bài hơi bị muộn đúng không nhỉ? Vì vậy mà hôm nay có nhiều bạn sẽ hơi buồn một xíu đúng không? Đó thì các bạn, đó thì uh, bài sắp tới ấy, thì mình chuẩn bị nhá, cuối tuần này. Cuối tuần này cô share lại cho các con này là mình sẽ chuẩn bị bài thi Super Kit nha. Nếu mà bạn nào mà cảm thấy khó khăn thì có thể nhắn tin cho cô Ngọc để cô hỗ trợ cho các bạn làm bài nhá. Được không? Nào bây giờ thì cũng buồn ngủ rồi, bây giờ thì cũng buồn ngủ rồi, cũng là rất là muộn rồi thì cả lớp chuẩn bị brush the teeth and wash your face and go to sleep. And now cô Ngọc phải chào tạm biệt các bạn ở đây nhé, chào tạm biệt các bạn trên livestream và các bạn ở on Zoom nha. Bây giờ cô sẽ mở mic cho các bạn nha. Bye bye. Đâu nhờ mà mic ở đâu nhỉ? Ok. không mic của cô đâu rồi? À? Participant đâu? bye bye bye. cô tính là cô còn phải Bye teacher. Bye teacher. Bye bye.